con thưa thầy thì cho phép con hỏi nghề nghiệp có phải là nhân quả không à, các con nghe cái ở trong ờ, ở trong bát chánh đạo đó thì nó có cái chánh nghiệp cái chánh nghiệp là cái cái nghề chân chánh đấy con cho nên vì vậy mà có sáu cái nghề mà đức phật cấm không cho ờ, chúng ta hành những cái nghề đó mà cái nghề là tức là cái hành động hành động làm cái việc đó để kiếm tiền sống nhưng mà cái nghề đó mà làm kiếm tiền bằng cách mà ờ, À, tham lam bằng cách là ác pháp bằng cách làm đau khổ cho người khác để cho mình có được tiền ấy, thì cái nghề đó là không phải là cái cái, cái chánh nghiệp à, cho nên ở đây ừ, con hỏi thầy cho phép con hỏi nghề nghiệp có phải là nhân quả không nhân quả đó không nó là nhân con làm cái nghề ác bây giờ làm nghề ăn trộm thì mình lấy cái của người ta đó là cái hành động ăn trộm bây giờ thầy làm cái nghề lương thiện chứ gì à, thầy làm một cái điều nó không làm khổ mình của người cái nghề đó nó vừa nuôi sống thầy mà nó vừa lợi ích cho người khác thì cái đó là cái nhiều nghiệp nhiều nghiệp tốt nhiều nghiệp thiện tức là cái nghiệp thiện nó thuộc về nhân quả nghĩa là nói trong thân của chúng ta mà hoạt động một cái gì là có nhân quả hết không có gì chúng ta ngồi im như vậy thì nó không nhân quả thanh thản nó không nhân quả chứ ngồi im mà cái đầu nghĩ bằng bậy cái nó cũng là nhân quả trong đó rồi cho nên chúng ta động dụng gì nó cũng có nhân quả hết đừng động dụng nó thôi tức là nó đừng có hành mà hãy nó hành mà nó vô minh thì nó là ác pháp mà nó hành mãn minh đó thì nó là thiện pháp thôi các con hiểu chưa cho nên nói về cái thân của chúng ta mà nói về nhân quả thì nó là thân nhân quả rồi cho nên hãy động dụng một cái là nó có nhân có quả liền à bây giờ con hỏi về nghề nghiệp à, để ví dụ cho con một cái dài cái nghề nghiệp như thầy nói cái nghề ăn trộm nghề đi lấy của nghề cướp giật người ta đó là cái hành động làm cho người khác đau khổ bây giờ thầy nói cái nghề nữa cái nghề như cái nghề mà um, cái cái ừ, một cái nghề như cái nghề mà cái người mà cảnh sát họ đứng họ gác đường à, bắt đầu bây giờ có người đó họ họ chạy xe họ lạng lách hoặc là họ không có đúng cái luật lệ giao thông họ thiếu đạo đức giao thông mà cái ông cảnh sát này đã thổi quét đứng lại cái ông kia ông đưa cái luồng tiền thì cái ông này nó cái nghề nghiệp xấu chứ đâu có nghề nghiệp tốt ăn lỗi rồi thay vì phải phạt cái người này thay vì cái người này để như vậy nó họ sẽ gây tai nạn giao thông <coughs> chết khổ lòng khổ người của mình không biết bao nhiêu cái chuyện đó cho nên vì vậy mà người cảnh sát này phải phải cảnh giác không nhận tiền ông này mà ông này lỗi về luật lệ giao thông thì phạt liền tức khắc để chừa cái tật này thì vậy thì người ta mới ớn chứ còn không ông có chỉ cần có đưa tiền ông ra ông đút túi ông cái rồi cứ đi thì như vậy là có tiền là có thể vì vậy mà ông này chạy lạng nữa mình có tiền do đó mà gây ra những đau khổ cho người ta đó là cái nghề làm cảnh sát là cái nghề đó không tốt mà cái nghề của người cảnh sát hoàn toàn không ăn lo hối lộ à, như vậy đó thì cái nghề cảnh sát đó là nghề tốt nó cái nghề đem một vài cái ví dụ để con thấy cái nghề bây giờ thầy nói cái nghề tốt cái ông bác sĩ là cái nghề rất tốt nhưng mà ổng khi mà người ta có tiền thì ổng mới trị còn không tiền đó đến bây giờ không có tiền thì ổng để bệnh nhân đó chết bỏ đâu thì ông bác sĩ đó là cái nghề đó không tốt các con thấy một ông thầy giáo cũng vậy à, cho bài học trò rồi thì phải kiểm coi nó có có nó có copy với nhau không mà này ngồi ở trên đó là cái tờ báo coi thì như vậy là ông thầy có trách nhiệm hết trách nhiệm không? thì ông thầy đó cũng là cũng là cái nghề nghiệp làm thầy mà xấu đó. các con thấy cái xấu không cái ác pháp không trách nhiệm của mình làm không hết đó là à, một cái ông giám đốc mà ông lừa công nhân của ông nghĩa là ông bắt người ta làm cái giờ đó để mà ông ăn thêm hoặc là ông bớt đi cái số lương của công nhân để ông lợi hưởng mỗi người công nhân ông chỉ lợi hưởng ông chỉ một đồng hai đồng thôi mà một ngàn hai ngàn thì bao nhiêu cái tiền của người công nhân thay vì ông phải trả cho đúng cái, cái sức lao động của người ta thì cái cái ông giám đốc đó cái nghề mà làm giám đốc đó nó không lương thiện tức là cái nghề đó không chính nghiệp tức là cái nghề nhân quả đó nó sống được đó là một cái dạy ví dụ cho nên vì vậy mà khi nói về nhân quả các con nói về nghề nghiệp nữa thầy nó thành cái đạo đức nghề nghiệp đấy con bởi vì mình yêu cái nghề đó cái hành động đó ác thì phải có cái hành động thiện rồi cho nên các con nghe tại sao mà thầy viết về đạo đức con người không đạo đức con người thì nói qua nhân quả chứ có cái gì khác hơn mà nói đạo đức nghề nghiệp thì tức là nói về cái hành cái, cái nghề nghiệp người ta sống để người ta làm ra tiền người ta sống nhưng mà trong cái nghề nghiệp đó nó nó nó tốt cái nghề nghiệp thì tốt nhưng mà con người hành cái nghề nghiệp đó xấu là tại vì người ta tham lam người ta do cái lòng tham lam muốn cho mình được nhiều cho nên người ta mới hành động đó mà bóc lột kẻ khác làm hại người khác để đem lại cái sự lợi nhuận cho nhiều cho mình đó là xấu cũng như bây giờ cái người buôn bán mấy con thấy họ buôn bán nhưng mà thay vì họ bán thì họ phải kiếm lời nhưng mà không được cắt cổ người ta mà không được ờ, không được ờ, đo thiếu không được cân non không được đo thiếu mà này mấy con cân non đo thiếu mà hàng xấu thấy người ta bơ bơ không biết là nói hàng hàng tốt bán cho được tiền do đó là những người thành cái nghề buôn bán đó xấu cái nghề nghiệp đó nó có cái nhân quả ác của nó cho nên đồng tiền mà làm ra đó thì trong gia đình đó thì có những đứa con nó sẽ giái đồng tiền nó phải sạch cho nên cũng khó mà làm giàu hoặc là một cái trận quả hoạn nó thiêu sạch nó cũng không để bởi vì những người đó là những người xấu cái nhân thì phải quả chứ mình cướp giật bằng mồ hôi nước mắt của người khác bằng lừa đảo người ta như vậy cái nghề nghiệp của mình lừa đảo vậy thì cái đồng tiền của mình sẽ giữ không được một là con cái ở trong nhà của mình nó sẽ phá nó sẽ trộm cắp nó sẽ lấy nó đi chơi hoặc là kia nó trở thành những đứa uh, con hư thân mất nước nó xài tiền cha mẹ nó như vậy còn không thì quả quạng không không thì lũ lụt nó xảy ra cho chúng ta hoặc là những người trong gia đình chúng ta có một người đau tầm trệ hoặc là xảy ra để bao nhiêu tiền của chúng ta đem nhà thương bệnh viện hết đó là những cái đồng tiền làm ra cái nghề nghiệp cái hành động đó thì ác cho nên nhân quả đó nó phải trả bây giờ mấy con còn hỏi thầy gì thêm nữa có người nào hỏi à con hỏi con à, bạch thầy là thầy nói con hiểu thêm về cái chỗ nghề nghiệp đấy có những là bây giờ ví dụ như người ta người ta thường nói là sinh nghề khởi nghiệp tức là mình làm cái nghề này thì khi mình chết mình trẻ con sinh nghiệp rồi đấy ví dụ như là cái nghề y là cái nghề thiện nhưng mà nếu như mà hành động của mình thiện thì mình cái nghiệp của mình sẽ được thiện nhưng mà cũng là nghề y là nghề thiện nhưng mà hành động của mình không thiện thì nó sẽ sinh ra quả ác nhưng mà trước kia thì con chưa hiểu về nhân quả lắm thì con chỉ nghe chung chung người ta nói là nhân nào quả đấy làm nghề gì thì thì, thử ừ, cái cái cái nghiệp đấy thì con thi hiểu như thế cho nên là con nghĩ rằng là tức là cái nghề y của con là ừ, trước trước ấy, là con làm người ta gãy chân gãy tay người ta đau đớn nhiều quá nên bây giờ con phải sinh ra để làm nghề bác sĩ để mà chữa chạy cho người ta thì con chỉ hiểu đơn giản như thế cho nên con bảo nếu mà phải chữa chạy thì bây giờ tức là mình phải cái trước mình làm như thế thì bây giờ mình chữa chạy người ta thì mình phải trả cho người ta cái cái cái quả đấy thì mình chăm sóc người ta con chỉ hiểu đơn giản như thế thì thầy giảng con là có phải là cái nghề này tức là cái nhập của kích trước của con hoặc là hay là cái nghề này cái sinh ra cái cái cái cái nhân tới này thì chúng ta lại làm lại của đấy à, về nhân quả của nghề nghiệp à, thật sự ra mỗi người có cái nghề nghiệp để mà sống đó thì nó cũng có cái nhân duyên của nó mà nếu mà con không quân cái nghề của con mà à, làm thầy thuốc đó, thì đời nay thì con không thích học y đâu con phải có quân đó, quân cái tâm của mình à, bây giờ nó ví dụ như ờ, như con đó con đã gieo cái nhân rồi đó con hồi nãy con có nói thầy đó là ước gì mình có đủ khả năng mình học mình học cho nó thật cao để khi mà à, đủ khả năng của mình để cho mình trước khi những cái cái người mà đau khổ đó mình sẽ trị bệnh mình đi giúp đỡ an ủi cũng như bây giờ con là bác sĩ trước kia con trước cái đời trước con cái nhân trước đời trước con có ước nguyện là con đứng trước cái cảnh cha mẹ mình chết đau bệnh mà chết cái gì mà mình phải là bác sĩ chắc mình không để cha mẹ mình khổ đau như thế nhưng không ngờ cái ước nguyện của mình mà từ cái tâm mình cái, cái ý của mình mà mình ước nguyện nó thành cái nhân thôi à, sau này nó thành cái quả là con trở thành bác sĩ <laughs> ước gì mình là bác sĩ giỏi đi để cho cha mẹ mình nó đâu có khổ như thế này vì vậy mà nhờ người khác trị mình không có tin tưởng mà chỉ chính bản thân mình làm sao mình trị bệnh cho cha mẹ mình, mình ước thôi nhưng mà không ngờ cái ước nguyện đó là cái nhân nguyên nhân để tạo sao mình bác sĩ chứ không phải là con hồi trước rồi con ờ, ừ, chặt chân chặt tay ai đó bây giờ con phải làm bác sĩ <laughs> thì như vậy là cái người mà chặt chân giỏi ế đó chắc họ cũng là bác sĩ hết đó <laughs> không có đâu cái nhân đó không phải đâu con mà chính cái ước nguyện trước cái cảnh đau khổ của những người bệnh đau trước cái cảnh đó mình ước làm sao mình làm được bác sĩ để mình cứu hoặc là mình đến bệnh viện mình thấy trời ơi người ta nằm bệnh đau vậy hoặc là trước cái cảnh mà chết chóc như thế nào đó mà không có thuốc thang không có bác sĩ đó mình ước gì thì do đó mà đời nay đó nó nó có cái duyên đó mà nó thúc đẩy mình nó đi tới để mình làm một vị thầy thuốc cho nên nó phải có cái sự ước muốn đó nó mới trở thành cái nghề chứ bây giờ mà nếu bây giờ chẳng hạn là bây giờ cha mẹ thầy xem nó thì ra muốn thầy là bác sĩ mà thầy học thầy không có ưa cái chuyện này thầy không thích cuối cùng thầy trở thành kỹ sư phụ cấm <laughs> thầy không thích cho nên như vậy mà cái thứ nhất là thầy thi rớt thi rớt là thầy bất mãn một lần mà không đậu cha mẹ thì muốn cho mình đi học bác sĩ đi nhưng bắt buộc mình phải vô thi rồi mình thi mà nó không may mắn gì nó rớt mình rồi ông bà bắt mình lần nữa ngá một năm nữa để mà thi nó cũng rớt luôn rồi đất bây giờ còn cái mặt mũi nào mà đi nữa thành ra thôi đủ rồi <laughs> đó là một cái nhân quả mấy con từ cái nhân quả nó có nhiều cái nhân quả lắm cho nên vì vậy mà à, con nghĩ cái kiểu con nó thì sai không có đúng như quả nó chỉ cái duyên cái nhân quả của cái nghề, ngành y mà trong tất cả các ngành thì cái ngành y nó cũng là cái ngành cũng như à, đem lại cái nguồn mà giảm bớt sự đau khổ của người khác thì cái nghề y rất là cao đẹp chứ không phải là không cao đẹp cũng như cái cái ngành giáo mà dạy học rất là cao đẹp nhưng mà giáo dục cho trẻ con giáo dục cho người sao nó có được cái đạo đức nữa có được cái đạo đức thì cái ngành giáo nó rất là tuyệt vời chứ dạy mà học trò mà nó trở thành nó du côn du cán đi ra đánh lộn đánh đạo thì cô giáo thầy giáo đó cũng chết được họ bây giờ trò gì mà nó giữ không giữ thì nó không được nó không đó thì cho nên trong cái cái ngành mà nào đi nữa nó cũng đều có cái nhân quả của nó đã gieo cho nên mình chọn nghề đó con thấy khi mà học sinh nó tốt nghiệp lớp 12 ra nó đi lên đại học nó học nó chọn cái, cái ngành đó. cho nên có cái thằng tham tiền tự nó nó chọn cái ngành như là cái ngành thương mại cái ngành gì để mà nó kinh doanh nó làm giàu đó nó chọn những cái nghề mà làm tiền Ừ, còn mấy đứa mà nó chọn chọn những cái nghề có đạo đức thì nó chọn cái nghề khác nhiều lắm đó. ở cuộc đời nó nhiều do cái tâm niệm do cái sở thích người ta người ta chọn có nhiều người người ta lại thích vẽ làm họa sĩ có nhiều người thì lại thích ờ, làm cái chuyện khác cho nên vì vậy nó nên có nhiều người đi học họa sĩ có nhiều người họ thấy họ thích viết văn quá thì cho nên họ đi học họ viết họ đi làm báo họ làm phóng viên à, con thấy đó là cái sở thích của họ còn những người không không thích cho nên trên cái cái cái cái cuộc đời của chúng ta luôn luôn lúc nào nó cũng nhân quả ngay trong cái hiện tại chúng ta ước muốn cái gì coi chừng thứ nhân của chúng ta đã gieo rồi đó à, mình thích đi tu à, coi chừng cái thích của mình rồi kiếp sau rồi đi tu à chứ không có chạy đâu rồi <laughs> cho nên trong cái thích của mình con thấy mình thích nhiều tôi thích làm bác sĩ nè mà tôi cũng thích tu nè cũng thích vô chùa cũng thấy thanh tịnh nè tôi cũng thích đó, cho nên giờ bây giờ mình con làm bác sĩ con cũng vô chùa được tại cái nhân đó nó có gieo trong cái đầu nên nó nhân mà không quả mà nhân là cái ý của chúng ta rồi đúng không vậy cho nên mấy con ngày hôm nay mấy con ngồi đây tu là đều có cái nhân tu hết mấy con cái nhân muốn tu đó trong đời kia thì mấy con chưa có tu gì hết nhưng mà tôi muốn tôi thấy cái ông thầy ông đi thực thì tôi muốn làm dễ quá tôi muốn làm được vậy nhưng mà tôi chưa có đủ duyên tôi làm thôi nhưng mà ở cái đời này vô cái bắt đầu nó cái riết là vô bây giờ ông bác đi chích không mấy con tự thật mà hồi nào tới giờ mấy con cứ nghĩ là mấy con cư sĩ mấy con ôm bác đi xin bao giờ mà bây giờ nó có tại vì cái ước muốn của mấy con trong đời trước có gieo nữa đời nay thì mấy con đến một lúc mấy con ôm bác đi xin thật vậy bây giờ dù muốn dù không mấy con cũng ôm bác đi xin chứ không có chạy đâu con đó là cái nhân cái nhân thì phải có cái quả rồi cái nhân thì nó có cái kết quả của nó. con hỏi gì con như là là những người đó thì là nhân quả của họ ví dụ như có một người nào đó thì họ đã học xong ngành sư phạm thì cái nhân vật của họ phải là làm cô giáo nhưng mà cuối cùng thì họ không làm cô giáo như đó, là họ đi làm cái khác thì có cả những nhân à họ muốn nhưng mà cái thầy nói cái nhân mà cái duyên nó phải đủ mà à, ví dụ như cái nhân của mình muốn á thì nó gieo cái nhân đó rồi thì mình phải học sư phạm mình không chạy đâu hết nhưng mà cái duyên nó có đủ để mà làm cô giáo hay là thầy giáo không cái này mới còn họ đòi hỏi chứ rồi nếu mà nó không đủ kể như nó chết ngang nó nó thành ra nó cũng chưa làm cô giáo mà nó chết queo rồi có ai không nó học rồi ra trường xe đụng chết queo nó chưa làm mà nếu mà nó có sống đi nữa mà cái nó là cái nhân nó không đủ thì nó lại không làm cô giáo con à, có thằng bạn mày làm cô giáo tiền ít chết ra không có được đâu tao chỉ cho mày làm cái nghề này sống còn sướng hơn cái thằng này nó nghe đúng rồi bị nó hồi đó nó có gieo những cái nhân đó cho nên nó gặp cái thằng bạn này hướng dẫn nó đi vào cái nghề khác thành ra nó làm nó mục đích của nó học là ra làm cô giáo rồi đó nhưng mà coi chừng là nó sẽ cái nhân đó nó sẽ có một chút xíu thôi nó không có đủ duyên để mà nó thành hình nó nhân quả mà con nó có nhân có quả mà trong cái đời con con trong cái đời quá khứ con gieo cái nhân nhiều cái nhân lắm rồi cái nhân đó nó có đủ duyên hay là không đủ duyên nó sẽ chết đi tức là cái nhân là cái hạt rồi không biết thì nó sẽ thành cái quả hay không thành mà nếu cái hạt nó nó bị tiêu đó thì nó đi qua một cái cái nhân quả khác nó không còn ở thành anh tại sao mà tôi học làm cô giáo mà giờ tôi trở thành luật sư <laughs> hoặc là tôi trở thành bác sĩ đi đó là cái nhân quả của nó mà cái duyên nó đủ ở trên cái ngành nghề đó nó sẽ làm cái ngành nghề đó nó là cái cái cái, cái, cái nhân quả cái nhân quả kia nó chỉ gieo thôi à, bây giờ ví dụ như à, trong khi ờ, cái đời trước con con chỉ ước muốn tu thôi nhưng mà con cũng không tha thiết lắm nhưng mà ước muốn nó nó cũng thành cái nhân nhưng mà cái nhân nó lép nó còn giờ tôi muốn tu mà tôi cũng cố gắng tôi làm tôi ở nhà chứ tôi chưa vô chùa tôi tu thì giờ mà tôi đã cố gắng tôi làm rồi tôi cố gắng tôi làm cho nên cái cái, cái duyên nó nó có cái cố gắng nó làm nó thực hiện ra cái quả rồi cho nên đời trước nó chỉ vậy mà đời nay nó nó không bỏ cái này đâu nó không bỏ cái quả nữa cho nên nó muốn tu cái nó đủ duyên nó đi đến cho nó có tu được còn hồi đó nó chỉ ước muốn thôi mà nó chưa có thực hiện thì lúc bây giờ cái ước muốn nó nó nó khi nó sanh lên nó cũng có cái duyên gặp được cái pháp nó ý theo cái cái cái quả của nó gặp nhưng mà vì nó không có tập tu cho nên nó ngày đó nó bị cái công chuyện khác cái gì khác nó bẻ nó đi nó không có cho nó tu còn như nó tức quá hết đi rồi cái ý muốn này có nhưng mà nó bị cái duyên không đủ đó. duyên hợp nó không đủ cho nên nó nó không tu được cũng như bây giờ con muốn tu à, trong khi mà con sanh lên con muốn tu mà cái duyên con không đủ cha mẹ người này đi cấm cấm mà con không quyết định được thôi cha mẹ thôi, thôi làm sao thôi mình làm vậy thôi thì do đó bây giờ con theo cái cái duyên đó mà con đi, vào làm cô giáo thì con không đi tu được thì cái duyên tu nó mất rồi làm cô giáo rồi bắt đầu bây giờ lập gia đình nè rồi có con có cái thôi bây giờ hết rồi cuộc đời tu tôi nó tiêu rồi à, không có người rồi có cái, cái, cái, cái, cái nhân đã gieo cái tu nhưng mà sau khi sau khi mà tu thì họ không thành à, cái duyên tu không được không? còn nó đi tẹt qua cái góc độ khác nó đưa được cái nhân quả nó trói buộc qua một cái góc độ khác cái duyên nó nó qua được thành ra cái nhân quả mà mấy con đó bây giờ đứng trong nhân quả thì trả lời sao cũng được hết rồi dạ, con